Xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review Thì uh, hôm nay nhóm xin giới thiệu về bộ đo sung USB Bộ sản phẩm, uh, bộ đo sung này thì gồm một là ờ, uh, module này Và một dây uh, USB để kết nối với máy tính Đây là module Module uh, có đây, 8 kênh tín hiệu đầu vào Và hai chân GND Thì uh, tín hiệu mỗi kênh cho phép ờ, không vượt quá 24 MHz ờ, ở trên đây có led báo nguồn này led báo ở kênh 1 này và thứ tự các chân này một cổng đầu ra để kết nối với dây USB rồi thì uh, bây giờ mình sẽ làm một ví dụ uh, để sử dụng cái uh, module uh, à, sử dụng cái bộ đo sung USB này đó là mình sẽ đọc uh, tín hiệu uh, từ chân 3 của kit Arduino này và hiển thị lên máy tính rồi thì đầu tiên mình uh, kết nối này mình sẽ dùng uh, kênh 1 để đọc thì uh, đây kênh 1 nối với chân 3 cái một nối với chân 3 và chân chung gần ở đây, ok và kết nối với máy tính thì ở trên máy tính các bạn cần tải phần mềm ờ, logic này về đây thì cái link ờ, down ờ, cái phần mềm này mình sẽ để ở dưới phần mô tả đây và các bạn cài đặt như bình thường thì trong quá trình ờ, cài đặt uh, máy sẽ hỏi là cài cái uh, driver USB thì các bạn cứ ấn uh, yes và init sau khi cài đây mình khởi động phần mềm lên Đây. thì để kiểm tra máy đã nhận uh, cái bộ DOSUM này chưa thì mình vào phần uh, Ờ, quản lý ờ, driver đây nó sẽ nhận ừ, nhận cái ờ, USB logic này đây. ok đây là giao diện phần mềm này đây là cái thanh trạng thái để báo báo là connect hay không mình thì rút ra rút ra thì cái này nó sẽ thành disconnect đó đây cắm vào rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành à, đọc cái ờ, xung từ ờ, chân ma lên thì ở con Uno này mình đã nạp cho nó cái xung này là 50 ờ, à, 25 phần trăm đây các bạn nhấn start và đồng thời nhấn nút reset đây đây đây là xung đọc được này đó hiện tại là đang phát ra đây bây giờ mình thử thay đổi cái giá trị này thì uh, đây. cái độ rộng xung này thì lúc nãy mình để là 64 thì là 25 phần trăm duty là 25 phần trăm bây giờ mình thử 50 phần trăm cho nó có chính xác không nhé 50 phần trăm là 127 rồi tiến hành đọc lại đó đây lỗ rộng này 50 phần trăm này và tần số phát ra này các bạn có thể sử dụng cái um, bộ đo sung này để thay thế cho cái um, cái máy oscillo Rồi. rất là tiện các bạn có thể đọc ừ, một lúc 8 kênh đây 0 1 2 3 4 5 6 5 rất là đơn giản rồi thì ờ, video của nhóm đến đây là kết thúc các bạn có vấn đề ờ, thắc mắc về cái phần mềm hay là cái bộ đo sung này thì hãy comment ở phía dưới nhóm sẽ giải đáp và giúp đỡ các bạn